vậy cái công thức làm sao để chúng ta biết rằng mình đã đạt được cái sự tự do về tài chính đây các anh chị Kim sẽ chia sẻ cho anh chị hai cái cách để chúng ta làm sao đo lường được mình có đang đạt sự tự do tài chính không hoặc là đó là cái mức để chúng ta với tới thứ nhất là nó dựa trên cái chi phí sống của chúng ta chi phí sống của chúng ta là như thế nào chúng ta đạt được sự tự do tài chính khi mà cái chi phí sống hàng năm của chúng ta nhân lên cho 25 Kiên lấy ví dụ như là mỗi mỗi uh, mỗi tháng đi mỗi tháng là chúng ta làm sao ạ à? chúng ta chi phí mỗi tháng của chúng ta là 10 triệu à ở đây có ví dụ luôn chi phí mỗi tháng của chúng ta là sống 20 triệu 20 triệu này các anh chị nhân cho 12 tháng để ra được cái chi phí sống trong một năm một năm này các anh chị lại tiếp tục nhân với 25 lần cái, cái 25 lần này sẽ ra con số là 6 tỷ có nghĩa bây giờ các anh chị tích lũy rồi sao có được một cái tài sản nào đó đến khi nào các anh chị đạt được mức 6 tỷ là các anh chị biết rằng hàng tháng mình sẽ có số tiền 20 triệu thu nhập thụ động đến với chúng ta đơn giản cơ bản ví dụ như là với 6 tỷ này các anh chị có thể mua được hai căn hộ đi hai căn hộ hai căn hộ và mỗi căn hộ các anh chị cho thuê 15 triệu 10 triệu mỗi tháng thì hai căn hộ là sao ạ à? hai căn hộ là được 20 triệu và hai căn hộ này các anh chị để mua nó thì anh chị mất 6 tỷ đó là cái mức gọi là đơn giản và ai cũng giới thiệu được hai anh chị ha rồi cái cách tính thứ hai để đạt sự tự do tài chính là gì là được quy đổi theo thời gian quy đổi theo thời gian là gì các anh chị là khi mà cái tài sản của anh chị nó chia ra cái chi phí tháng rồi sau đó nó sẽ ra được cái số lượng tháng mà các anh chị được sẽ được tự do Kiên lấy ví dụ như là bây giờ nếu như các anh chị có được cái nguồn tài sản của mình là 150 triệu mà mỗi tháng các anh chị chi tiêu hết 30 triệu một tháng thì có nghĩa là anh chị tồn tại được, sống được tự do được 5 tháng không cần phải đi làm ở nhà chơi 5 tháng thôi các anh chị vẫn có tiền xài nhưng mà cái người thứ hai họ chỉ có 100 triệu thôi nhưng mà họ thắt lưng buộc bụng, họ sống một cách đơn giản và tối giản thì mỗi tháng chi phí của họ chỉ có 10 triệu à 10 triệu này và họ có số tiền 100 triệu này chia ra thì họ sống được 10 tháng thì sau ra các anh chị sẽ thấy rằng ai giàu hơn ai à cái người màu hồng ở dưới này họ sống lâu hơn họ giàu hơn gấp đôi so với người màu vàng mặc dù tiền của họ chỉ có 100 triệu thôi do đó các anh chị à các anh chị muốn được tự do tài tài chính á, các anh chị phải tách biệt ra sự tự do về tài chính và sự dư giả giàu có nha muốn đạt được sự tự do tài chính trước mắt là các anh chị phải sao các anh chị phải giảm chi phải giảm chi tiêu của mình lại và tăng thu nhập của mình lên tất cả các khoản tiết kiệm mình đem đi đầu tư khi có số tiền về về đầu tư rồi và song hành cùng nó là các anh chị phải tối giản cuộc sống của mình lại đừng có xa hoa xa hoa mà sống thể hiện giống như ngày hôm qua Kim chia sẻ thì có một núi tiền thì các anh chị cũng sao à cũng tiêu sạch hết à do đó muốn đạt sự tự do về tài chính một cách đơn giản và nhanh chóng thì hãy sống tối giản lại giảm chi tiêu lại tăng thu nhập lên tăng gì à? tăng tiết kiệm và tăng đầu tư đó là cái cách làm sao để chúng ta đạt được cái điều đó